cho thị trường nội địa Nhật với những kiểu dáng hình thức và mức giá khác nhau để các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn sau khi xem video mà chúng ta cảm thấy quan tâm đến sản phẩm nào mà chúng tôi giới thiệu dưới đây á, thì chúng ta có thể để lại một comment kèm theo số thứ tự của bếp, kèm theo số điện thoại của mình để nhân viên tư vấn của shop có thể liên hệ. Hoặc là các bạn cũng có thể chụp màn hình lại cái số bếp mà chúng tôi các bạn cảm thấy ưng ý á, để chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem. Hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306 149 để có thể biết được thêm những mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng và đại lý ở đây tôi giới thiệu bếp đầu tiên là bếp số 1 bếp số 1 giá là 1 triệu 7 bếp Renai VH56BL bếp này là mặt men cơ bản thôi bếp số 2 giá 2 triệu 2 Renai NTM56BL bếp này mặt men cơ bản nhưng mà phía bên trái cũng tôi của nó chúng tôi có lắp đặt một nút công tắc rang thì nút con rang nút công tắc rang này là độc quyền của bên shop rẻ hơn khuyến mãi nếu mà các bạn quan tâm đến đến chi tiết này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho nhân viên của shop để được tư vấn kỹ hơn bếp số 3 giá một triệu rưỡi bếp này bếp mặt men chống xước cơ bản kèm theo một nút công tắc rang được lắp đặt ở phía, phía tay trái bếp này là có mặt hơi ố chút xíu nên được bán với giá một triệu rưỡi nhưng mà bên trong còn rất là đẹp bếp số 4 giá một triệu tư Paloma IC330 SFF bếp này là mặt sơn phía bên trái của nó có một cái nút chế độ rang zin của bếp khi mà các bạn muốn rang các bạn bấm dưới nút này trong vòng 3 giây với số 5 giá 1 triệu 6 Paloma IC330 SBR bếp này là mặt men cơ bản chống xước phía bên ờ, phải có một nút chế độ rang zin của bếp đây số 6 giá 1 triệu 3 bếp này là mặt sơn tính điện phía bên tay trái có nắp ờ, có kèm một nút ờ, chế độ rang zin của bếp ở bên đây là một số bếp nút ờ, nhấn đây là nút bếp nút nhấn Paloma bếp này thì chúng tôi chưa có làm mã số bếp này là Paloma IC 800BR bếp có mặt men cơ bản chống xước bếp số 9 giá 2 triệu 6 bếp này là một dòng bếp Paloma không có hộp nướng thì đối với những mà các khách hàng nào mà các bạn quan tâm đến sản phẩm mà bếp ga nội địa Nhật mà không có hộc nướng để cho nó gọn nhẹ thì đây là đây cái sản phẩm này đây Paloma không có hộc nướng rất là gọn nhẹ giá được bán là 2 triệu 6 tiếp theo số 10 giá 1 triệu 8 Rinnai RTE 660 CTS bếp này là mặt men thôi cơ bản phía bên trái của nó có một nút công tắc rang 3 giây bếp số 11 giá 2 triệu 2 Paloma ICN800VR bếp này là bếp có mặt men với bên phải của nó có nút công tắc rang 3 giây số 12 1 triệu 9 Rinai R Rinai RT61 GH1S bếp này có mặt men cơ bản chống xước với bên trái của nó có một cái nút ờ, công tắc rang 3 giây đây đây, đây là một số dòng bếp nút xoay nè nút xoay cơ bản nè nút nhấn nè tiếp theo ở đây là một số dòng bếp âm đây là bếp âm mặt men bếp này là còn mới năm sản xuất của nó là tháng 8 năm 2019 đây bếp số 14 một dòng bếp âm mặt kính tràn viền bếp có ốp inox nè bếp full chức năng có thể hẹn giờ ở cả ba bếp nấu và một bếp nướng luôn số 15 giá 8 triệu đây là hàng trưng bày bếp không có qua sử dụng bếp được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 bếp này có mặt men thôi ở dưới đây là số 16 giá 3 triệu rưỡi đây là một dòng bếp từ âm nhãn hiệu Toshiba ngay kế bên đây á, thì ờ, là một số dòng bếp kính full chức năng ở đầu tiên số 21 á, là một dòng bếp kính số 21 này bếp này giá bán là 4 triệu rưỡi bếp là Rinnai RTE S66 MCTS bếp có mặt kính hình ngọc cái bếp có mặt kính màu ngọc chai nè nhìn rất là đẹp viền của nó là được sơn ờ, được tránh men sơn tĩnh điện bếp full chức năng có thể hẹn giờ cả hai bếp nấu và một bếp nướng luôn nhưng mà các bạn lưu ý bếp này học nướng của nó chỉ có một tầng lửa thôi nha chứ không phải là hai tầng lửa bếp này full inox luôn gồm có nắp khói kiềng và đầu chia lửa của nó được làm từ inox bếp số 20 giá 10 triệu bếp này là một bếp đời mới của Rinnai bếp này còn rất là đẹp bếp full chức năng có 3 đồng hồ hẹn giờ riêng ở ờ, cả có 3 đồng hồ hẹn giờ riêng biệt bếp gồm có kiềng nắp khói được làm ti nóc cho hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm ti nóc đây bếp có mặt kính và viền bếp còn đếp viền bếp cũng được làm ti nóc luôn số 19 giá 6 triệu Paloma BA61WCKL đây là một dòng bếp mặt kính của Paloma bếp này ờ, thì nó không có nội thất nó không có phun inox nó chỉ có mâm nướng và vị nướng được làm ti nóc thôi ngoài ra nó không bóc kiềng mà nó khó bằng inox nha các bạn các bạn lưu ý điều này bếp full chức năng có thể hẹn giờ cả hai bếp nấu và một bếp nướng luôn số 18 giá 5 triệu rưỡi bếp này là Rinnai S660 ts bếp full chức năng mặt kính full chức năng và các bạn có thể hẹn giờ ở cả hai bếp nấu và một bếp nướng luôn bếp full inox cũng có nắp khói kiềng và mà nắp khói kiềng và hai nắp cái đầu chia lửa được làm từ nóc ngoài ra hộc nướng cũng có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc và bếp số 17 giá 8 triệu bếp này là Rinnai RTS 61AWG10RN bếp có mặt kính viền inox bếp full chức năng full inox đặc biệt bếp này là có chế độ phải đặt nồi thì bếp mới cho cháy Đây. đó là một số dòng bếp ờ, nút xoay nút nhấn vào bếp kính ở bên đây sẽ có một số dòng bếp từ bên là bếp điện từ âm thì những cái giá của bếp điện từ âm limit trên đây thì bao chưa bao gồm bếp mức giá vệ sinh thì những bếp trên đây là những bếp là chưa có quay vệ sinh sạch sẽ có thể còn dính một số dầu mỡ các bạn khi mà mua về cũng có thể lắp vào sử dụng nhưng mà nếu mà các bạn có nhu cầu nào các bạn nào mà có nhu cầu để vệ sinh lại để chúng ta có thể sử dụng một cách tiện lợi hơn thì ờ, mức phí tính thêm là 500 ngàn một bếp ví dụ như bếp này nếu mà limit giá 2 triệu 7 thì nếu các bạn mà muốn ờ, vệ sinh đó, thì sẽ được cộng thêm 500 ngàn thành giá là 3 triệu 2 đó các bạn nên lưu ý điều này thì ở đây là một số dòng bếp tôi sẽ thử giới thiệu cho các bạn xem bếp số 22 đây là bếp số 22 giá của nó là 2 triệu 7 đây. bếp số 23 giá là 2 triệu 9 số 24 là giá 3 triệu số 25 giá 3 triệu số 28 nè giá 2 triệu 7 nè 27 giá 3 triệu nè và 26 giá 3 triệu đó nếu mà các bạn đang xem á, mà các bạn quan tâm đến cái sản phẩm bếp ga nào thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp cho nhân viên của shop để được để chúng tôi có thể gửi hình cho các bạn xem được hình chi tiết của bếp cũng như ờ, tư vấn cho các bạn một cách kỹ càng hơn Bây giờ thì tôi sẽ ờ, tiếp tục test cái bếp chính của Vilolip này Bếp này là Renai Bếp này là Renai RTE 564BE Bếp này có 6 ờ, mã số cuối được bảo hành là 000367 Bếp được sản xuất vào tháng 1 năm 2019 Tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất phía bên trong Đây là nội thất của bếp đây Bếp còn rất là đẹp bếp này học nướng của nó là hoàn toàn là chưa có qua sơn phết gì hết các bạn khi mà mua về dùng thì các bạn có thể thoải mái nướng đồ ăn luôn bếp học nướng còn mới không có qua tái chế gì hết bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp này có mặt men chống xước này bếp đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cắn phá dây điện đây. ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ ờ, mở nhỏ lửa lại và bắt đầu thử cho các bạn xem cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp là tính năng khóa ga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 khi mà các bạn sử dụng bếp á, các bạn thấy ngọn lửa chúng ta đang nấu nè nó lớn đột nhiên nó giảm nhỏ lại như thế này và không có tăng chỉnh được nữa cái đó là do que cảm biến của bếp nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động nó cảm nhận nó tự động nó giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta ở đây ở đây bếp nó đạt đến là 250 51 độ nè rơi vào khoảng 240 đến 250 độ đây bếp bên đây cũng vậy luôn 245 độ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 khi mà các bạn sạc đầy thì các bạn có thể sử dụng cái viên sạc này nó có hai cực nè dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương của nó có một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên nè móc vào đây mục đích của bếp là nó để mục đích là để tăng chiều dài cho viên pin thôi sau đó các bạn kéo hộp pin ở đây ra Dạ. bếp này là được tặng kèm pin sạc nha bếp này là được tặng kèm theo theo cục sạc này luôn đối với cái bếp này thì chúng ta sẽ được tặng kèm một viên pin sạc như thế này để có thể sử dụng kèm với bếp đó đây chúng tôi đang hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt viên pin sạc vào thì các bạn móc cái lò xo vào đây như thế này thì các bạn lắp vào hộp pin thôi trong hộp pin thì chúng ta có hai cái tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo đúng như vậy nè cục đầu của lò xo kết thúc miếng thép cho hộp pin các bạn đóng vào các bạn chú ý là chúng ta phải lắp, lắp đúng cực nha tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực thì nó sẽ không hoạt động mà các bạn nếu các bạn để lâu ngày thì pin chặt của chúng ta nó sẽ bị hỏng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 rẻ hơn khuyến mãi cũng có hệ thống phân phối bếp ga trên khắp toàn quốc nếu mà các bạn đang xem video clip này mà các bạn muốn sở hữu cái sản phẩm bếp ga này á thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306 149 để có thể biết được những thêm những mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng và đại lý bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có những cái tích hợp những cái chức năng tiện ích cũng không có chức năng hẹn giờ giúp cho các bạn nấu nướng nó cũng không có chức năng rang ở đây á thì bếp này đã được chúng tôi lắp đặt sẵn một nút công tắc rang cho các bạn rồi nè tại vì như tôi đã giới thiệu lúc đầu á bếp có hai que cảm biến thông minh này nó sẽ giới hiện cái nhiệt giới hạn cái nhiệt độ của nó là từ 250 độ trở lên thì nó sẽ tự động nó khóa ga để cho an toàn nên khi mà ở Việt Nam chúng ta cần rang lực hợp phẩm khô về nhiệt độ cao thì bếp nó sẽ tự động nó ngắt ga khi đạt đến nhiệt độ cần thiết ở đây thì chúng tôi lắp đặt cái công tắc rang ở đây khi mà các bạn nấu các bạn các bạn bình thường thì các bạn bật công tắc này về bếp bên phải thì bếp sẽ ở chế độ bình thường các bạn mà muốn rang bếp ở chế độ cao nhiệt độ cao các bạn bật với bên trái thì bếp sẽ tăng nhiệt độ của nó lên ngoài ra bếp cũng không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn hẹn giờ thì các bạn có mua thêm một cái thiết bị hẹn ổ cắm hẹn giờ như thế này giá của nó là 80 ngàn là 80 ngàn một cái 80 ngàn một cái nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua sử dụng để sử dụng đó, thì các bạn ờ, lấy cái cục sạc ra các bạn cắm vào đây sau đó các bạn cắm vào cái uh,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 Ngoài ra khi mà khách hàng sử dụng bếp ga nội địa Nhật thường hay gặp vấn đề về cái lượng tích lưu ga không ổn định làm cho ngọn lửa chúng ta nó không có được xanh đẹp mà nó lại bị đỏ. Thì 95% là do các van ga. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các van ga sử dụng phù hợp là van ga Namilus NA345S này. Thì giá bán là 160 ngàn Đó là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để các bạn có thể sử dụng kèm với bếp một cách tốt hơn. Ở những nơi khác họ sẽ bán với giá là 100 ở những nơi khác họ sẽ bán với giá là 180 ngàn hoặc là 200 ngàn và quảng cáo đây là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà các bạn lưu ý á, đây là hàng sản xuất ở Việt Nam ở đây sản xuất là khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam bếp của tôi vừa mới khóa ga luôn sau khi kết thúc một phút đây dù công tắc vẫn đang mở bếp khóa ga trên đây tôi đã test đầy đủ tất cả những cái tính năng của bếp cho các bạn xem